Hi, xin chào các anh em, chào mừng các cả em đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Xe Và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Xe Con Và nếu như anh em nào lần đầu xem video trên kênh youtube Hoàng Xe Thì nhớ nút subscribe, đăng kênh youtube Cũng như bật nút chuông vào nữa, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí từ Hoàng Xe nha và trong video ngày hôm nay, Hoàng Xe sẽ lại chia sẻ, giới thiệu cũng review cho anh em một app kiếm coin ngay trên chính điện thoại của anh em luôn đây thì link đăng ký tài khoản ấy, mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng comment đầu tiên được ghim ở phần mềm ha. Và chia sẻ thêm với anh em ấy là khi mình tra cứu trang web này ấy, thì trang web này được đăng ký tên miền vào ngày 25 tháng 2 năm 2022 nhá. Tức là web này cũng đã được tầm gần 10 ngày rồi anh em nhá. Ok, sau anh em click bấm chọn lên đó thì này sẽ là một giao diện như này. Thì giao diện mặc định là tiếng Anh, anh em nào thì Anh chưa tốt ấy, em quan sát góc phải trên cùng này. Anh em nhấn biểu tượng dấu ba chấm dọc cho mình ha. Kế tiếp chọn dịch này để tiến hành dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt nhá. Ok, đầu tiên nhất ở mục số điện thoại, anh em tiến hành nhập số điện thoại chính, số điện thoại thường xuyên chúng ta liên lạc nhé. Sau đó anh em tạo mật khẩu, cũng như là xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Thêm nữa mục mã mời, mã thiệu thì em giữ nguyên cho mình ha. Sau đó mục gắn này, anh em nhập mã số bên phải vào này và cùng nhấn vào biểu tượng mũi tên hướng sang phải này thì đã thành đăng ký một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100 trăm ha. Sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi thì anh em tiến hành đăng nhập như bình thường nhá. Ok, sau khi đăng nhập xong rồi thì nó sẽ thông báo như này là thông báo mới nhất nhá. Ở đây sẽ có các thông tin về à, app này này đó rất nhiều các thông tin luôn anh em nhớ đọc kỹ cho mình ha sau đọc xong rồi anh em nhấn vào đóng này thì đây chính là giao diện trang chủ của app này thì em quan sát này là mình cũng đã nhận 5.000 TX hoàn toàn miễn phí luôn nha và kể thêm với anh em ý, là 5.000 này app chưa cho chúng ta rút nha Ok kéo xuống tiếp này thì ở đây sẽ có rất nhiều các mục thì lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết từng mục cho anh em luôn nha kéo xuống tiếp nữa này sẽ có ví tiền một khuyến mãi này cũng như là tham gia để trở thành triệu phú tròn này hay là dữ liệu nền tảng này rồi giới thiệu về app này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 sau đó anh em quan sát này ở đây sẽ có hình ảnh mã qr cũng như là địa chỉ ví text của anh em trên app này anh em nhấn vào sao chép địa chỉ từ đây là sao chép địa chỉ ví text này sau đó truy cập vào các ví điện tử như binance tronex rồi alert vân vân và mbh kế tiếp chuyển tiền địa chỉ ví này để tiến hành nạp tiền nha ok bây giờ mình sẽ tiến hành nạp tiền luôn để em quan sát dễ du nha Ok thì đây là ví tiền tử Binance của mình Tí chỉ thêm ấy, anh em nào chưa có tài khoản Binance thì mình sẽ để link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nha khi em đăng ký qua link đó thì sẽ giảm ngay 10% phí dịch ha. Thì giao diện trang chủ của Ireland, anh em nhấn mục quý ở góc bên phải dưới cùng cho mình này. Kế tiếp chọn root nha. Ok, sau đó tìm kiếm anh em tiến hành tìm kiếm cho mình từ khóa là đồng coi TRX ha. Kế tiếp nhấn chọn vào gửi qua mạng lưới tiền mã hóa này. Thì lúc này sẽ là giao diện chuyển tiền như này. Thì ok, đầu tiên nhất mục địa chỉ anh em tiến hành dán địa chỉ ví tích vừa nãy chị áp kia vào đây ha. Thì mục mạng lưới sẽ tự động khớp mạng lưới là Tron TRC20 ha sau đó mục số lượng anh em tiến hành nhập số tích anh em muốn nạp vào app kia nha rồi mình nạp 20 tích chẳng hạn này thì em lưu ý nhá là min nạp trên app kia sẽ là 5 tích nha sau anh em quan sát góc trái dưới cùng này là số tiền số tích anh em nhận được ấy ở trên app kia sẽ là 19 tích cũng như là phí mạng lưới đây là một tích nha cuối cùng anh em nhấn vào rút ở góc bên phải dưới cùng này sau đó chọn xác nhận cho mình ha sau khi chuyển tiền xong rồi em quay trở lại app và nhấn mục đã hoàn tất quá trình nạp tiền cho mình này ok mình sẽ loát lại trang nha thì ok anh em quan sát ở mục TRX Deposit Quantity là mình đã nạp 19 TX thành công vào app này rồi nha thì đó là cách nạp tiền với app này cực kỳ đơn giản rồi chạ thì sau khi nạp tiền xong rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta kiếm tiền nha anh em nhấn mục trading này tức là thương mại này Anh em quan sát này, ở đây có 7%, 7% nghĩa xạ là chúng ta sẽ nhận được 7% trên tổng số tiền, số tiền em đầu tư anh em nạp vào app này nha. Và cứ sau 24 giờ, tức là một ngày, anh em sẽ rút tiền được một lần nha thì đó là cách kiếm tiền nhất cách kiếm tiền chính ở trên app này tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục invest này kia đầu tư này thêm quan sát này ở đây sẽ có hai, bốn, sáu, sáu gói đầu tư nha ở mục product list tức là danh sách sản phẩm đấy đó và mỗi gói đầu tư chúng ta sẽ có một lãi suất cũng như là thời hạn khác nhau này dụ như gói đầu tiên sẽ có lãi suất là 100% trăm anh ạ nhưng có thời hạn chỉ là một ngày thôi nha tư thế gói thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm và gói cuối cùng là sẽ có lãi suất là 8% và có thời hạn là 180 ngày nhá. Dù anh em muốn đầu tư thì anh em nhấn chọn vào gói anh em muốn đầu tư đây. Kế tiếp sẽ là một giao diện như này. Đó, anh em tiến hành điền mật khẩu đăng nhập và nhấn vào participate in investment để anh hành đầu tư nhá. Rồi còn recharge tức là nạp tiền này, wallet tức là danh sách các gói mà anh em đã đầu tư ha. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục share này, tức là chia sẻ link này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 theo quan sát này ở đây chúng ta sẽ có hai tài khoản để rút tiền là tài khoản cơ bản và tài khoản khuyến mãi nha rồi mình rút tiền vào tài khoản cơ bản mình nhấn chọn vào tài khoản cơ bản này rồi ok mình sẽ tiếp tục loát lại trang nha rồi ok mình sẽ tiếp tục loát lại trang nha rồi sau đó anh em quan sát ở mục daily withdrawal limit tức là giới hạn rút tiền hàng ngày của mình ở đây là mình có thể rút tối đa là 0,66 đấy nha. nên mình sẽ điền vào một câu tờ tức là hạn ngạch này là 0,66 này Thêm nữa anh em quan sát ở mục address tức là địa chỉ, anh em tiến hành dán địa chỉ ví tết của anh em trên các sàn hoặc ví điện tử như Binance, Tronet, rồi Alert, vân vân và MMH. Ví dụ như đây mình dán địa chỉ ví tết của mình trên sàn Binance này. Sau đó anh em tiến hành nhập mật khẩu đăng nhập, mật khẩu lúc chúng ta tạo khoản vào đây ha. Và cùng nhấn vào confirm để xác nhận rút tiền này. Rồi thì lúc này sẽ được thông báo là submit success tức là chúng ta đã rút tiền thành công rồi nha. Ok bây giờ mình sẽ truy cập vào ví Binance của mình xem tiền xem TX của mình đã được cộng hay chưa ha Thì em quan sát này là mình cũng đã nhận 0,66 TX thành công rồi nha Thì mình thấy app này rút tiền về cũng khá lâu anh em nha Anh em có thể nhấn vào để xem thông tin chi tiết này Sẽ có số TX mình nhận được cũng như là mạng lưới ví nạp tiền địa chỉ rồi TX cũng như là thời gian thì về nha Đó anh em thể quan sát thấy ha Thì đó là cách rút tiền trên app này cũng đơn giản như cách nạp tiền đúng chưa ạ